hổ bạn trai lý tưởng của em như thế nào bạn <laughs> trai ờ, của em kiểu như châu mỹ kiểu người châu mỹ dạ giống anh không <laughs> dạ không biết là kiểu như người to kiểu cơ bắp ok ờ, xin chào em chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nam đen vlog official ngày hôm nay mình sẽ làm một chủ đề là thử phỏng vấn con gái về mẫu bạn trai lý tưởng nha rồi bây giờ chúng ta sẽ à, đi đi phỏng vấn thôi nha xin chào em dạ anh tên gì dạ nguyên nguyên à tên gì hả dạ không em dẫn à, cho các bạn ok anh sẽ phỏng vấn em vài câu ờ, đơn giản được không ờ, thì mẫu bạn trai lý tưởng của em như thế nào <laughs> à, con nhỏ nha. rồi em có lời ok rồi em có lời yêu cầu xin tình yêu thì mình em đâu mà mình yêu anh luôn nha mình tay cái It's not a game, sir. hả? Ờ, ừ, chào em. Dạ. À, em tên gì? Dạ, em tên Thi ạ. Dạ, em người đâu? Chắc anh để hỏi em một vài câu, hai đứa chỉ thôi được không? Dạ. Cho anh hỏi mẫu bạn trai lý tưởng của em như thế nào? mẫu bạn trai của em kiểu như châu Mỹ, kiểu người... Châu Mỹ? Dạ. Giống anh không? <laughs> dạ, không dạ, biết, kiểu như người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 Dạ. Ok xin chào anh em nha. À, mình xin kết thúc video tại đây tại vì ờ, mình đã đi quanh khu vực ờ, đi bộ rồi mà rất ít bạn nữ nha. Thì mình sẽ dành để làm video lần sau cho bạn xem nha. À, mong các bạn ủng hộ và chia sẻ về của mình nha. Tạm biệt.